Xin chào các bạn đang theo dõi kênh à, video của xe điện motor điện à, Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một combo cái trục sau đầy đủ phụ kiện để các bạn là chế xe à, bốn bánh hoặc ba bánh trục à, trục này gọi là trục go cát bởi vì là nó không có vi sai và nó dẫn động bánh hai bên các bạn nhé thì có mỗi dòng nó có cái ưu điểm riêng của nó thì đối với cái dòng à, không vi sai ấy, thì đi đường cát đi đường cỏ đường lầy lội ấy, cái ưu điểm của cái trục mà không có vi sai ấy, khi các bạn đi vào đường lầy đường cát đó, và đường có cỏ ấy, thì nó bám tải rất là tốt thì tùy theo cái điều kiện sử dụng các anh em chế xe có thể lựa chọn loại này ở đây thì à, với cái bộ này thì à, à, mình à, sử dụng tổng phanh lớn nhé không phải là tổng phanh à, như các bạn hay mua của những cái nơi khác thì là tổng phanh bé đấy cái tổng phanh rất là to các bạn có thể dùng cho bánh trước nữa cũng được đấy thì đây là mình à, loại lắp loại to cho các bạn nhé chứ không phải loại nhỏ nữa nhé đấy các bạn lưu ý cái tổng này là tổng to này, này. rất là to này, này. đấy à, và ở đây thì trục thì bên mình cung cấp các cái loại trục 60 80 và 1 mét đấy giá thì nó không chênh nhau bao nhiêu à, dây dầu ở đây là mình trang bị dây dầu 1 mét 6 thì tùy khách hàng nhé khách hàng lấy dây dầu nào thì báo em để em tính tiền nhé loại 1 mét cũng có loại à, mét 6 loại 2 mét loại 3 mét rưỡi cũng có đấy à, mặt bích để bắt bánh ấy, thì nó có loại 3 ốc 4 ốc 4 ốc thì nó có ba loại một loại là chéo 10 à, vuông 7 và một loại chéo 11 à, vuông 8 và một loại nhỏ nhỏ nữa thì cái đấy ít dùng cho nên bên mình không có đưa vào đây nhưng bên mình cũng có nha nó là chéo khoảng 7 à, 78 hoặc 88 gì đấy thì à, bạn nào có cái bánh đấy thì bên mình đều có à, thì à, mọi giá thành sản phẩm thì các bạn vui lòng à, comment ở phía bên dưới hoặc là hỏi qua Zalo 0983 818 955 có thể nhắn tin cho mình à, khi không gọi điện được à, cảm ơn các bạn đã xem video